còn ngồi đó hả còn có lỗ tai không còn ngồi đó nữa hả à, em vợ em vợ tỉnh lại đi em vợ em vợ có sao để, anh chồng đưa em vợ vô nhà sơ cứu cho nó chết luôn đi bà ăn nói gì kỳ cục quá không sợ khẩu nghiệp hả Giờ có sao không vậy? Giờ tỉnh lại đi giờ Giờ dạ cha Giờ có sao không Cha mẹ Cha là vợ của Tài Tài muốn chăm vợ Tài muốn bóp chân cho vợ Là mắc tội hả Tại vì mẹ đánh trà đau Cho nên Tài mới bóp chân cho trà Như vậy có gì sai đâu Mà mẹ lại đánh trà Giống như mẹ muốn chăm cha Mẹ bóp chân cho cha Tài thấy như vậy rất là đúng Nhưng mà tại sao Vợ hầu hạ chồng thì được mà chồng hầu hạ cho vợ thì không có được Chà là vợ của Tài Tài không đánh không đuổi Thì không ai được đuổi Không ai được đánh hết Xảy ra chuyện như vậy Đáng ra mình phải giận chứ Nhưng sao mình lại vui Phải rồi Con trai mình bao năm nay nó rất ít nói Không thể hiện bản năng gì ra ngoài Nhưng không ngờ từ ngày nó lấy vợ Tinh thần của nó đã mạnh mẽ hơn Bình thường hơn có lẽ nó đúng Và chuyện cưới vợ cho nó cũng đúng Cha Cha đi kêu thầy Lan giùm cho con đi Bộ cha không thấy vợ cha đã bị ngủ hả Con mình nó đã trở thành đàn ông rồi Nó trưởng thành thật rồi Nhờ ơn vợ nó Cha Cha Bộ cha không nghe Tài nói gì hả Ừ Phải rồi phải rồi Để uh, cha đi gọi thầy Lan tới thăm khám cho vợ con liền nha làm cái gì mà rối lên như vậy không biết nữa Bộ nó là mẹ của ông tái thế hay sao chứ Giờ chờ, Giờ tỉnh lại đi giờ Giờ có sao không Giờ giờ tỉnh lại đi giờ Cậu Tài Cảm ơn cậu Cậu là người tốt Tại sao cậu cứ cố bảo vệ trà Trong khi trà đang muốn quầy để rơi bỏ cậu nhưng ơn tình này của cậu trà sẽ trả sau chỉ tiếc là giữa cậu và trà kiếp này không có duyên nợ em vợ ơi em vợ em vợ có sao không em vợ à, em vợ Ê, em vợ em vợ tỉnh rồi hả à hay quá em vợ tỉnh rồi em vợ tỉnh rồi à, hay quá em vợ em vợ tỉnh rồi <laughs> em vợ mừng quá con dâu tôi nó làm sao rồi thầy cô nhà không bị gì đâu bị ngoài da thôi nhưng mà đất này á hồi xưa đất nghĩa trang không biết có bị động mồ động mã tổ tiên hay cô hồn cắt đảng gì không đó tôi không biết à nhưng mà để cổ tỉnh lại á tôi xem kỹ hơn con dâu ngỗng à, Nó ơi thiệt Con hả? dâu ngỗng nghịch Con dâu ngỗng à, Con dâu ngỗng nghịch Anh vợ đừng có lo Con dâu ngỗng nghịch Trời ơi Ôi chú ơi Nhà mày có chuyện gì chú Lục lục lục lục lục Phụ chú Đưa tài về phòng nhanh lên Dạ dạ dạ Ờ đúng rồi hả Trời ơi sao kéo nó đi vậy Từ tài nặng quá thôi lôi kéo gì cũng được á nhanh lên đi không thôi con nữa nó đâm cho một dạ. nhát nữa là tiêu luôn Nè. Vậy, đứng im coi Em vợ Con trà nó ra như vậy Nó khác gì thằng Tài đâu bà Nồi nào dung đó Trời xanh một cặp Ông còn trách gì được trời Trà à, Từ từ thôi nhẹ nhàng thôi bà ơi Trà Em vợ Đó Em, em vợ Em vợ Em vợ Con vợ ngõ nghịch Con vợ ngõ nghịch vậy đó Con vợ bình tĩnh lại con nè cha, cha đông nè con bình tĩnh lại con ơi con con bình tĩnh lại bình tĩnh con đông nè con cha đông nè con em vợ trời ơi trời trời ơi cái gì nữa vậy bà bây giờ phải làm sao đây nó xỉu rồi con vô ngủ à, nữa hả con con con con con con bình tĩnh cha đông nè con Cha Đông, cha Đông mẹ Điệp Chồng Tài Con chào cha Con chào mẹ Sao ngồi con út mà em vậy? Con mới đi thăm Hà Bá về hả? Sao mọi người nhìn con chân chân vậy? con lại làm gì sai nữa rồi hả à, à, không không không con không có làm gì sai hết á chỉ là hiểu hiểu lầm thôi con bây giờ con nghe lời cha nè hai bây giờ con về phòng con nghỉ ngơi con bình tĩnh lại con đừng làm gì hết và cũng đừng đi đâu hết nha con được không cảm ơn các ân nhân à, hả? vậy là hôm nay lại được ngủ tới trưa rồi nó mới kêu mình là gì ân nhân con này chắc nó nặng lắm rồi đó bà ơi Em cũng không hiểu anh tại sao Có một đứa con dâu mà anh không chịu đuổi nó đi Cứ vợ khác cho con trai mình cũng được vậy Con gái ngoài thiếu gì Giữ nó hoài Ủa sao tự nhiên giờ bà trách tôi Vậy sao lúc trước bà nói là cứ vợ cho thằng Tài khó lắm mà Thì tại vì Thôi mà được rồi từ từ đi tôi đang rối nè bà đừng có hối Đi Coi vợ chồng nó làm sao có ổn không con dâu ngỗ nghịch mày là con dâu ngỗ nghịch mày là con dâu ngỗ nghịch mày phải chết con ngỗ nghịch con dâu ngỗ nghịch con dâu ngỗ nghịch bỏ ra con dâu ngỗ nghịch anh thấy chưa buông nó ra làm chi để nó giết con mình kìa bà đuổi con dâu này đi cho tôi lốt lốt ba không được là vợ của ta không ai được đuổi hết không muốn đuổi mày im đi mày không bỏ lỡ nó giết mày thì sao mày phải chết lốt con dâu lốt con đi cho chú con dâu ngỗ nghịch con dâu ngỗ nghịch đừng ra đi con nghịch con vô ngõ nghịch con vô ngõ nghịch dạ. con vô ngõ nghịch dạ. con vô ngõ nghịch thả con vô ngõ nghịch thả vợ cha đó con con vô ngõ nghịch mày là con vô ngõ thả vợ tao đó mày là con vô ngõ tao đó thằng này trời ơi cái tao thương vợ lắm ngày mai á trà sẽ giả bộ bị ma nhập bị dông theo xong rồi trà sẽ quậy tung cái nhà này lên luôn lúc đó hả ông đông sẽ gọi thầy lan đến thăm khám cho trà trà muốn nhờ anh lục á là dụ dỗ ông thầy lan nói ông thầy lan á là nói là trà bị ma nhập dông theo lúc đó hả trà sẽ giả bộ bị hồn siêu phách lạc làm cho gia đình này sợ trà sẽ đuổi trà đi sớm trời ơi tưởng chuyện gì chị nói dễ ẹt à với lại anh lục là của trà mà trà cứ sai trà cứ nhờ chuyện gì anh lục cũng làm anh lục cũng muốn trà sớm ra khỏi cái nhà này nè để anh Lực còn đem trầu cao qua cưới Trà nữa chứ Thôi đi Trà không có thích chồng con gì giờ này đâu Mà giờ anh Lục làm lẹ không Không là Trà nhờ người khác à Ừ anh Lục đi liền Trà an tâm đi Không có ai giành được cái kèo này của anh Lục đâu Đợi anh Lục nha Thầy Lan, Thầy Lan, Thầy Lan, Thầy Lan, Thầy Lan, Thầy Lan Ủa anh gì? đó đó thầy lan à, <laughs> à, cầm cầm cầm cầm vô đi nha à, coi như là thầy lan à, cứu người đi hả cứu người hả dạ bây giờ nè một cô gái trẻ đẹp hiền lành thông minh lành lặn bị ép gả cho một thằng nè vừa khùng vừa khờ mà lặt lầy lặt lội nữa ông chịu không là con gái ông chịu không quan nghiệt vậy hả dạ vậy ta cứu dạ em mời thầy <laughs> dạ dạ Thằng thương vợ lắm Ủa cái gì vậy Lúc Lúc à. Trời ơi Tao khi mày lo con trà đi sao mày quýt lên tại Xin lỗi chứ đâu Đi đi đi đi à, lên à, Đi lẹ lên Thôi con Thôi con Con à Con à, Con Đây Mày Lúc dạ? Thôi con Có sao không Hả Đủ rồi nha Con Cha dạ. Con đang nỉ cha đó Tại con làm cái gì vậy Cha phải tin tài Cha không phải là người ác Ở trên đời này á Ngoài cha mẹ ra Chỉ có một mình cha Là người chịu Binh giật tài mỗi khi mà tài bị chọc ghẹo Bị ăn hiếp đó à Con bỏ tay ra con nói đi Cha vẫn nghe được mà con Cha Cha ơi Tài năn nỉ cha Tại vì Cha bị té vô mộ ừ. Cho nên đụng tới chỗ người khuất thôi Cha chỉ cần thầy về trừ tài là không có sao nữa hết Nha cha Nha Nếu mà cha không chịu á Tại thà chết chứ không có sống khờ gì đâu Thành muốn sống với Trà Nếu mà mọi người cứ đuổi Trà đi Không cho Trà làm vợ của Tài Thì ngày này năm sau Sẽ là đám dỗ của hai vợ chồng Tài Cảm ơn ông trời Thằng con mình nó hết khờ rồi sao Cha hứa Cha hứa với con Cha sẽ rước thầy về làm phép xin lỗi cho vợ con Cha không có đuổi vợ con đi nữa Chút nữa là mình đã được về nhà với mẹ rồi Vậy mà khùng này Từ ngày có vợ nó khác đi nhiều Không hiểu nổi là ông trời độ Hay là con trà độ nó đây Vì thằng Tài quá mê muội nó Vì nó thật sự tuổi mão Nên đã đem lại may mắn cho ông Đông Nên dù con nhỏ này có 5 lần 7 lượt làm sai Nhưng vẫn không bị đuổi ra khỏi nhà này Nhưng đối với mình Con trà quá rắc rối và quá hậu đậu nên dù sau này con nhỏ đó có về phe mình đi nữa Thì mọi chuyện cũng sẽ dễ đổ bể Vì tánh tình bợp chập Bà đâu nói đó Bất kỷ luật của nó Vậy thì chỉ khi nào nó chết Thì thằng Tài mới chịu lấy vợ khác Chứ nó mà còn sống Thì thằng Tài sẽ bênh vực và bảo vệ nó Vậy cho nên lần trừ Tài này Con Trà phải chết Mở cửa Mở cửa đi Cha cha Không được đuổi vợ cha ra khỏi nhà đâu Mở mở mở cửa Thả vợ của Tài ra đi Thả vợ cha ra đi mà Mở cửa Cha ơi Cha cha Mở mở cửa đi cha Mở cửa cho Tài đi cha Cha Mở cửa đi Cha Cha Mở Mở cửa đi chào bà Cái gì Có gì đâu ông phải sợ Ông cứ đâm một nhát thiệt mạnh Cho con trà nó chết ngay tại chỗ Ông làm như là Đó là một tai nạn Đây là tiền cọc của ông Xong chuyện này Tôi sẽ đưa gấp 3 lần số tiền này Cầm lấy Giết một mạng người Mà có bao nhiêu đây tiền Liệu có ít lắm không Thì gấp 4 được chưa Nhưng ông nhớ Chuyện này chỉ có tôi với ông biết thôi Tuyệt đối không để cho ai biết Nếu như ông xì ra chuyện này Thì tôi cho ông đi đời Ông hiểu chưa ừ, Nhưng mà Nói thật với bà Là tôi chưa có học cách giết người bao giờ Sợ làm không đúng ý bà thôi Có ai dạy cách giết người bao giờ Ông cứ đâm vào chỗ hiểm là nó chết liền Ông làm cho mọi người thấy Đây chỉ là một tai nạn Chuyện còn lại Tôi sẽ thu xếp cho ông Trừ tà diệt quỷ không được Thì càng tốt Tôi càng thích Để nó quậy cho mọi người sợ Để mọi người thấy Chuyện trừ tà diệt ma Là điều tốt cho an ninh lối sớm Ý của bà Là chỉ nhắm vào Một mình cô trà thôi chứ gì Tôi nhắm á, thì tôi nhắm vô nhiều người lắm Nhưng hôm đó chỉ tập trung vào mỗi con trà Đâm một nhát thật mạnh từ phía sau Chứ giết người hàng loạt Cảnh sát tới điều tra liền Tôi đâu có ngu Giải quyết từ từ từng mạng một Ông làm tốt kỳ này Kỳ sau tôi sẽ giao chồng tiếp Tôi trả công cho ông Còn nhiều hơn bây giờ nữa Được rồi Tôi sẽ cố gắng Mong rằng tôi với bà hợp tác lâu dài <laughs> Nếu như lần này thầy về làm phép mà mình không hết bệnh Chắc chắn ông chủ sẽ trả mình về nhà lại cho mẹ Chỉ cần cố gắng vượt qua được lần này nữa thôi Là mình sẽ được về nhà Cho nên lần này mình phải đóng cho thật đạt con tôi Mẹ yên tâm Con không sao đâu Con sắp thành công rồi Con sẽ được về nhà với mẹ Con xin kính các chư vị thánh thần Nội ngoại xứ Sa Mát Con kính các dông linh quan hồn đã chết Xứ nội ngoại này Cố lên trà cố lên con mẹ đứng đây chờ con chỉ cần làm phép thất bại mẹ sẽ đưa con về liền kính các ông các bà các cô các chú những người khuất mặt khuất mày những người chết oan ức à. vô ngõ nghịch con vô ngõ nghịch ta ra ta ra tụi mày đúng ngu trên đầu đã mọc hai ba thứ tóc rồi mà còn bị con nhỏ đó gạt cái trắng mặt như vậy mà công nhận nha trà yêu dấu của mình thông minh thiệt để xong vụ này đi nói mẹ đem trầu cao qua cưới trà mới được trà nữ đã động màu động mã thấy đảo cõi âm khiến cho quan hồn nhập mạng làm thấy đảo dương gian còn dao ngổn lên ta ra dao ngổn lên nay trà nữ dâng lên lễ cúng tế này kính lên các chư vị thánh thần các quan hồn chết quan ức về đây nhậm lễ và xá tội cho trà nữ Dâu ngỗ nghịch Mày là con dâu ngỗ nghịch Thả ra Tên kia Trời không dung Đất không tha Lan dạ, ở đây để Hóa giải cho lãng nữa Thả ta ra Thả ra Bad sâu dù đã được xử lý nhưng hiện tại mình rất yếu sống hay chết là còn tùy vào số mệnh đó và ý chí sống của cậu ấy tất cả là lỗi của con đây là lỗi của con hết con sẵn sàng đền mạng để cậu ta được sống đúng vậy tất cả mọi chuyện tồi tệ xảy ra trong căn nhà này đều do cô mà ra cho nên không chần chừ gì nữa Gom đầu đi ra khỏi nhà tôi ngay Mẹ ơi Chuyện này tất cả là lỗi của con Nhà bây giờ cậu Tài không biết sống chết ra sao Mẹ cho con ở lại chăm sóc cho cậu Tài đi mẹ Cậu Tài khỏe lại con sẽ đi liền Không được Cô nguy hiểm như một con rắn độc Tôi không thể nào để cho cô ở bên cạnh con trai tôi một giây một phút nào hết Đi ngay Mẹ ơi, cho con ở lại đi mà mẹ Đi cha Cho cho con ở lại chăm sóc cho Cô con đi đi Con trai tôi Nó không cần cô nữa Đi đi Đi dạ. Con đi. ở lại đi mình chứ. Thôi đi Đi lẹ đi dạ. Đi Tôi cho con chết chịu đi nữa Gom đầu đi liền Đi ra khỏi nhà tôi Mẹ ơi cha cho con ở lại đi mẹ Nếu con chăm sóc cậu ta thì không Cho con ở lại chăm sóc cậu ta đi mẹ Mẹ Đi xin lỗi con thầy hiểu thằng Tài nó tỉnh lại Hỏi con Trà Bà nói Con Trà nó chết rồi bị đuổi về vậy là tốt quá rồi Trà sẽ đưa trở thành trà của ngày xưa Anh thích trà của ngày xưa hơn Tóc dài dễ thương Anh có dễ thương đâu mà thích người dễ thương Thì người ta không có cái gì người ta thích cái đó Nhưng mà tôi không thích những cái phần thừa trong con người anh Biết đâu Người ta thích nhân dạng tính cách của tôi bây giờ Bởi vì người ta thích sự sống động Mạnh mẽ trong tôi Ý trà nói là thằng Tài thích trà như vậy hả Xin lỗi nha Nó bị khờ Nó có cảm giác vậy đâu biết thích gì không thích anh đừng có góp ý cuộc sống của tôi nữa tôi thích làm gì thì tôi làm vậy thì bây giờ trà nói đi trà thích như thế nào tôi sẽ sửa y chang như trà thích luôn trà con họ đuổi con như vậy là may mắn lắm rồi là đúng với kế hoạch của chúng ta mình tranh thủ mình dọn dẹp đồ đạc mình đi liền đi con mẹ con mình sang xứ khác mà sống Dì lành với em trà đừng có lo Có đi đâu làm gì á Cũng có con phò trợ với hỗ trợ phía sau hết á Nên này trà Anh làm tất cả mọi chuyện á Cũng mong là em hiểu được tấm lòng của anh Anh nói nhiều quá à. Anh để tôi yên đi Đang đau đầu mà cái bếp xếp hoài Thôi Cậu Lục đi về đi Để cho con Trà nó nghỉ ngơi Bây giờ nó không còn tâm trạng để nghe những chuyện khác đâu Vậy dạ, con xin phép Vô nhà nghỉ đi con Mẹ vô trước đi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 đây người sao cha toàn tính âm mưu lòng tham chiếm đoạt vinh hoa người quái ác lòng dạ nhỏ nhen không ngừng buông tha dạ tâm đầy đôi ta lìa xa ngược sóng gió tranh đấu cho không bằng không lúc nào buông lời dù trăm lần đau thấu trời tin rằng trong cõi đời cái ác xa rời thiện lành sẽ lên ngôi xin cha nhau tiếng cười Anh này Nếu như anh đã dứt khoát như vậy Thì mình cần phải mạnh tay hơn nữa Bắt mẹ con còn nhỏ đó Phải dọn đi khỏi xứ này Phòng ngừa xa Thằng Tài nó tỉnh Là chạy tới đó tìm vợ nó thì sao Biết thằng Tài nó có khoa được không Tôi thấy mình có lỗi với mẹ của thằng Tài quá tôi với bà chỉ có một đứa con Vậy tôi cũng không bảo vệ được cho nó Ông đúng là nhẫn tâm vô tình Sao lại nói về bà vợ cũ trước mặt tôi chứ Tôi với ông bộ không có đứa con nào hay sao Sao không bao giờ nhắc tới ba Toài hết vậy nói như vậy mà Nhất định là thằng Tài con trai mình nó sẽ tỉnh lại thôi Thằng Tài nó mà qua khỏi Tôi mổ heo đại cả sớm Anh nghỉ ngơi đi Chuyện đó sau này hãy tính Mà giờ thịt heo cũng lên giá lắm Đãi gà, đãi dịch là được rồi Giờ em đi qua bên nhà đó Bắt mẹ con nó phải dọn đi liền Bắt bà phải dẫn con nhỏ đó đi thật xa Bà không phải là quan tòa đâu Xét xử người ta như vậy Em không phải là quan Nhưng em có thể bỏ tiền ra Kêu tòa xử nó Thời đại kim tiền Cái gì mà không mua được Em đi đây Thôi Bà để cho người ta yên một bữa đi từ rồi tôi tính Bà cứ làm loạn lên Lỡ xảy ra chuyện gì quan mạng Là chết bà đó Người nóng nảy Bao giờ cũng suy nghĩ nông cạn La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la có chuyện gì mà vui dữ vậy con dạ mẹ nghe bên nhà chú đông có chuyện lớn rồi phải không nhà chú đông có chuyện con mới vui vậy nè như có dính dáng đến chuyện của con con trà chứ gì mẹ ừ trà được trả về nhà rồi đó cho nên bây giờ mẹ chuẩn bị lễ đi nha làm gì thì chuẩn bị lễ con qua hỏi cưới trà cái gì vậy nói chuyện gì đâu không vậy hả gì đâu là gì đâu tự nhiên qua hỏi trà chứ bên nhà đó có hai người không lẽ hỏi gì lạnh thôi đi nói gì mà nói được à nghe mẹ nói nè hồi xưa đó tao tưởng là con trà nó khôn ngoan lanh lợi ai về đâu bây giờ nó về bên nhà bên nó kìa nghe mà thím mà nói kìa nó khù khờ hậu đậu lắm không có được với hơn nữa đó là vợ thừa của người ta con hiểu không lấy ai thì được chứ lấy con trà thì không nó dù sao đi nữa nó cũng là vợ của em mày bà con chú ông bác đó loạn lưng cái gì mà vợ thừa cái gì mà loạn lưng ai chứ trà là con bảo đảm với mẹ trăm phần trăm zin thằng khùng với khờ nó biết cái chuyện gì đâu mà trai gái với vợ chồng chó với mèo ha nó còn biết cái chuyện đó nha chứ chứ đừng có nói mà khùng với khờ mà không biết đó là bản năng của con người đó mà mẹ mà cho dù có chuyện đó xảy ra đi chăng nữa đi trà cũng mất lặng nào đâu đi đâu phải sợ với lại nè mẹ nhìn đi con cũng đâu phải là trai trinh đâu mà đòi để gái tiếc thôi thôi thôi thôi thôi con người của mày á mày hư hỏng quá trời rồi không có người đàng hoàng nào mà thương mày đâu thà là con lấy một người khiếm khuyết đúng không mà con thích con hơn lấy người đẹp mà con không có ưa đúng không mẹ nói chung là mẹ không làm mai mà con hốt được cái mối mai này là lời quá trời lời rồi mẹ còn muốn cái gì nữa đúng không vậy thôi nha mẹ thôi đi ra đi ra đi ra đi mệt quá mệt quá la la la la la la la la la la la la la trời đất ơi cơm thừa cá cặn của nhà người ta mà nó đem về nó làm đặc sản cho nhà mình thiệt tình hết nói dạ dạ tài dạ tài dạ. dạ. cha đây con cha nè cha đây con thấy trong người sao rồi dạ con đâu cha giờ dạ. con con nằm đi con nằm đi con nằm đi vợ con nó đi rồi mà nó hại con ra nông nổi này con còn nghĩ tới nó làm chi vậy vợ chàng tốt mà không có hại tài đâu tài con nghe cha nói nè cha sẽ cưới vợ khác cho con giỏi hơn đẹp hơn nè con hiểu không tài không hiểu nếu không có vợ cha Tài Tài sẽ không tỉnh lại nữa Thật con đừng có nói như vậy Tài sẽ ngủ luôn Một giấc ngủ ngàn thu với cha Tài con đừng có làm cha sợ mà cứ nằm nghỉ đi Con đừng có cử động mạnh ra máu nữa bây giờ Thôi con Rồi thôi thôi thôi thôi Con nằm nghỉ đi nha Đừng có suy nghĩ gì hết nha con Ngủ đi ngủ đi Ngủ đi từ hôm cái bữa mà xảy ra chuyện Tôi trằn trọc suốt mà không sao ngủ được Tôi sợ ông Đông chồng của bà tìm tôi để hỏi việc Cho nên tôi ở nhà suốt không dám ra ngoài Ông cứ dẫn lòng đi Nếu như ai điều tra xét hỏi gì Thì ông cứ nói đó chỉ là tai nạn Ông tính hù người âm Cho họ phóng ra Ai về cậu Tài ở đâu lao vô bùa ngải của ông là để trừ ma diệt quỷ Chứ đâu có chống lại người dương Ai nhảy vô dính trưởng ráng chịu Đó không phải là tội của ông Đâm người bà bà nói là vô tội à Chỉ có bà mới nói ngược ngạo như vậy đó Khi có tiền Tất cả mọi chuyện quá nhỏ hết Sợ về ai Tự nhiên bữa đó Ông đã đâm rồi Rụt tay lại làm chi vậy Phải chi ông ngoáy sâu mũi kiếm cho thằng Tài Thì chết luôn thì phải tốt hơn không Thằng Tài chết Con kia phải xuất gia một công hai chuyện Ông được tôi trả hai phi vụ Ngon ăn quá mà không cố Cố quá là thành quá cố đó bà Với lại á Tôi đâu có biết cái mưu đồ của bà lớn lao như vậy Bà chỉ dặn là tôi chỉ giết một mình cô trà thôi Cho nên lúc cậu Tài nhào vô á Tôi mới rút tay lại Chứ nếu không á Cậu Tài cũng chết luôn rồi Tôi cũng lần trước được chuyện xảy ra như vậy nữa Mà này Chuyện bây giờ quan trọng Là phải kín miệng Biết chưa Tôi hiểu rồi Cốm nè Cảm ơn bà Tôi đi đây Hồng Hồng Hồng Trời ơi cổ Lục con làm ơn cậu tránh ra giùm đi cậu lục con nói gì lành kem em cứ ở đây đi không đi đâu hết trơn á anh lục à anh mà cứ như vậy hoài là trời tối luôn đó trời tối kệ trời tối chứ bên nhà đó lấy cái quyền gì mà cướp trà khỏi tay lục với lại nè bên đó trả dâu thì bên này rước dâu có gì đâu phải sợ ở lì đi mọi chuyện lục tính Trà cảm ơn anh Lục đã giúp Trà bấy lâu nay Nhưng mà Trà phải đi, Trà không ở lại đây được nữa Anh Lục làm ơn tránh ra đi Cái gì mà Trời ơi, đàn ông gì mà nó nhây thiệt là nhây luôn vậy đó Trà, Trà ơi Trà, ở lại đi Trà Anh Lục nói thiệt á, anh Lục thương thương thương Trà lắm luôn á Trà ở lại đừng có đi được không Trà Nhưng mà Trà không có yêu anh Lục Trà xin lỗi, có duyên sẽ gặp lại Ở đi Trà, lấy anh Lục đi mà Trà Anh Lục thương Trà thiệt mà Trà ơi Trà, ở lại đi Trà Ủa có chuyện gì xảy ra hả? Sao mạch của cậu Tài tự nhiên nó yếu rất yếu hồi sáng này tôi nhớ là mạch nó ổn định mà mà cậu tài có chuyện gì sốc phải không nếu tình trạng mà mạch yếu như vậy chưa quá hai canh giờ nữa là cậu tài sẽ thịt luôn đó xin phép thầy tài tài tỉnh lại đi con Cha hiểu rồi Cha sẽ kiếm con Trà về liền cho con Trà là vợ của con Nên con sẽ có quyền quyết định Tài, con nghe cha nói không? Cha, cha sẽ không trả dâu nữa Tài Cha chỉ cần con tỉnh và khỏe lại là được Cha biết cha sai rồi Chỉ cần con tỉnh lại Cha hứa với con Cha sẽ đem con trà về liền cho con Tài ơi tỉnh lại đi con Con thương cha tỉnh lại đi mà Tài Cha sẽ tìm vợ của con về liền cho con mà Tài Con Tài Tài Thầy khám giùm coi hình, hình như là con tôi nó tỉnh lại rồi đó Tài à, Mạnh đã khá hơn rồi Đập mạnh hơn rồi Tài Cha nói với con nè Tỉnh lại đi Cha hứa với con ngay bây giờ Cha sẽ đi kiếm con trai về liền cho con Nha Tài Cha đi liền Cha đi liền tỉnh lại nha con Nhờ thầy Nhờ, nhờ thầy giúp tôi